Chào các bạn đến với tin nóng 24 trên 7 mới cập nhật liên tục hàng ngày. Nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ tin tức mới. Chiều ngày 16 tháng 2, Hải Dương ghi nhận thêm 38 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. Tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng trong 12 giờ qua, trong đó có 38 ca ở Hải Dương. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 16 tháng 2, Việt Nam ghi nhận thêm 40 ca mắc mới COVID-19, đều là ca cộng đồng. Cụ thể, ca bệnh 2272, BN2272 tại Quảng Ninh, là F1 của BN2092, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16 tháng 2 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại bệnh viện số 2 Quảng Ninh. Ca bệnh 2273, BN2273 tại Hà Nội, là F1 của BN1819, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 15 tháng 2, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Các ca bệnh từ BN2274, BN2311 ghi nhận tại Hải Dương, trong đó 34 ca là F1, đã được cách ly trước đó và 4 ca là chùm ca bệnh trong cùng một gia đình, phát hiện thông qua giám sát sốt, ho trong cộng đồng. Hiện công tác điều tra dịch tễ đang được tiếp tục thực hiện. Các bệnh nhân trên đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện giã chiến số 2 trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 16 tháng 2, Việt Nam có tổng cộng 1.412 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 719 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly hiện là 128.080 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 577 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.230 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 112.273 người. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngày 16 tháng 2 có thêm 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm BN1501, BN1549, BN1573, BN1599, BN1869, BN1951. Trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính với virus SARS-CoV-2 là 86 ca. Ngày 16 tháng 2, Sở Y tế Hà Nội cho biết, tính đến 12 giờ trưa cùng ngày, Hà Nội đã giả soát, xét nghiệm 517 mẫu của các trường hợp F1, F2 liên quan tới các bệnh nhân BN2229, BN2234, BN22403, ba bệnh nhân của công ty Mitsui, trong đó có chuyên gia người Nhật đã tử vong là BN2229. Kết quả xét nghiệm tất cả 517 mẫu trên đều đã âm tính lần một với virus SARS-CoV-2 phóng viên Đặng Nguyên báo tin tức đưa tin. Bản tin tiếp theo, Hải Dương đề nghị Hải Phòng Quảng Ninh tạo điều kiện thông thương hàng hóa. Giao vụ đông đang đến kỳ thu hoạch nhưng bị mắc kẹt do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị các địa phương tạo điều kiện để thông thương hàng hóa. Chiều ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương phát đi văn bản gửi Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành có cửa khẩu đề nghị tạo điều kiện thông thương hàng hóa. Theo đó, hiện nay, tại tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm, cơ bản đã tổ chức triển khai sản xuất kinh doanh, Do vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản thực phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, xuất nhập khẩu hàng hóa trở lại hoạt động tăng nhiều sau kỳ nghỉ Tết. Đối với nông sản, tại tỉnh Hải Dương còn 4.087 hecta rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch, sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn, 80% bảo quản tại nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh, cà rốt 26.766 tấn, 90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa, rau bắp cải, súp lơ, Rau ăn lá các loại là 8.100 tấn, 30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa. Tuy nhiên, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, đã xuất hiện việc các tỉnh thành phố giáp danh Hải Dương không cho xe hàng của Hải Dương đi qua, kể cả việc sang tải tại các chốt giáp danh. Để thực hiện đúng nội dung chỉ thị số 5 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó có chỉ đạo, bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị trên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan. Các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tại địa phương tạo điều kiện, cho phép các phương tiện, người lái xe, người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp tại tỉnh Hải Dương được ra và các địa phương để lưu thông hàng hóa, kịp thời tiêu thụ và thông quan xuất khẩu theo đúng kế hoạch. Các phương tiện, người lái xe được áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định. Trước đó thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 sau Tết Nguyên đán Tân Sửu Hải Dương thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 16-2. Báo VTC News đưa tin. Bản tin tiếp theo về an toàn giao thông. 128 vụ tai nạn giao thông, 109 người chết trong kỳ nghỉ Tết Tân Sửu, theo báo cáo của Cục Cảnh sát Giao thông. Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Hàng không Việt Nam, trong 7 ngày Tết Nguyên đán 2021, từ ngày 10 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, bị thương 123 người, so với 7 ngày Tết Nguyên đán canh tí 2020. Tai nạn giao thông giảm 16 vụ, giảm 8,08%, giảm 24 người chết, giảm 18,05%, giảm 51 người bị thương, giảm 29,31%. Trong đó, lĩnh vực đường bộ xảy ra 179 vụ làm chết 106 người, bị thương 123 người. Lĩnh vực đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người. Lĩnh vực đường thủy xảy ra hai vụ, làm chết hai người công xảy ra sự cố uy hiếp an toàn hàng không và hàng hải. Nguyên nhân tai nạn của 46 phần 179 vụ, do lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn 3 vụ, vi phạm phần đường 17 vụ, không chú ý quan sát 13 vụ, chuyển hướng không đúng quy định 3 vụ, vượt xe không đúng quy định 1 vụ, không chấp hành quy định về tốc độ 4 vụ, do người đi bộ qua đường không đúng quy định 3 vụ, quy trình thao tác lái xe một vụ còn lại đang điều tra chưa rõ nguyên nhân. Về tình hình ùn tắc giao thông, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu, do có phương án chỉnh trang kết cấu hạ tầng, tổ chức phân luồng hợp lý và tăng cường lực lượng hướng dẫn giao thông. Người dân được cung cấp thông tin đã chủ động chọn thời điểm đi lại tránh tập trung những khoảng thời gian cao điểm. Đồng thời, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những khuyên cáo người dân hạn chế đi lại và không tụ tập đông người nên tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài đã giảm đáng kể so với những năm trước. Tuy nhiên còn xảy ra ùn tắc tại một số trạm thu phí, tuyến đường trục chính ra vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào ngày đầu và các ngày cuối kỳ nghỉ Tết lực lượng chức năng đã ứng trực kịp thời xử lý sự cố và đưa giao thông thông suốt trở lại. Trong những ngày Tết, tại thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh về cơ bản không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, tình trạng đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, trở qua số người quy định, uống rượu bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến. Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã tổ chức chốt trực, hướng dẫn phân luồng giao tại các điểm hay xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố tại các nút giao thông trọng điểm, các điểm chợ hoa, chợ Tết, 15 tuyến quốc lộ, trục chính ra vào thành phố. Cao điểm 2 ngày trước Tết và sau Tết, các tuyến đường vành đai, đường trục chính ra vào thành phố Hà Nội, cao tốc Pháp Vân, Ninh Bình, vành đai 3, quốc lộ, quốc lộ 32, quốc lộ 1. Thành phố Hồ Chí Minh, quốc lộ 1 đi miền Đông và miền Tây. Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, quốc lộ 13, 14, 22, 51, các tuyến kết nối cảng hàng không Tân Sơn Nhất, bến xe miền Đông, miền Tây xảy ra ùn tắc cục bộ. Về công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị, địa phương đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân gây tai nạn giao thông, xử lý 16.758 trường hợp vi phạm, phạt tiền 17.113 tỷ đồng. Tạm giữ 101 ô tô, 4.642 mô tô, tức 1.930 giấy phép lái xe. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, số lượt phản ánh tới đường dây nóng của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã giảm đáng kể so với Tết những năm trước, với tổng số hơn 90 lượt gọi 7 ngày, chủ yếu tập trung vào ngày cao điểm từ ngày 9, mùng 10 tháng 2, tức ngày 28 và 29 tháng Chạp và ngày 15, ngày 16 tháng 2, tức ngày mùng 4 và mùng 5 Tết là thời điểm người dân về quê ăn Tết và những ngày sau Tết khi người dân quay trở lại thành phố sinh sống làm việc. Nội dung phản ánh chủ yếu về tình trạng tự ý tăng giá vé xe khách, nhồi nhét và chèn ép hành khách, tăng giá trông giữ xe, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm quy định nồng độ cồn, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, trở quá số người đi định, ùn tắc giao thông. Bất cập trong tổ chức giao thông, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đánh giá, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên toàn quốc về cơ bản được bảo đảm tốt, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan tới xe khách giảm ít xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến trục chính ra vào Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các đầu mối giao thông chính. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm nồng độ cồn điều khiển mô tô, xe máy, ô tô ở khu vực ngoài đô thị, tại vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc vẫn còn nhiều, đã xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy. Điển hình là vụ tai nạn giao thông tại Gia Lai vào tối mùng 3 Tết làm 4 người chết và một người bị thương. Nạn nhân đều là Thanh. Tiến niên đồng bào dân tộc thiểu số và qua khám nghiệm ban đầu cho thấy đều có nồng độ cồn trong cơ thể và không có bằng lái xe máy. Các nạn nhân tai nạn giao thông khi đi mô tô xe máy bị chấn thương sọ não nặng cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức đa số đều không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ xa quy định. Phóng viên Bông Mai báo Nhân dân điện tử đưa tin. Cảm ơn mọi người theo dõi tin nóng 24 trên 7. Hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh sẽ cập nhật được những tin tức mới nhất. Xin cảm ơn.